Các vâng, anh chị, à, quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuân Tu TTS. Thì à, hôm nay cũng như mọi ngày, thì à, hôm nay là ngày cuối tuần, à, mình cũng tổng hợp à, lại kiến thức cùng đồng thời à, cùng các anh chị phân tích một cái doanh nghiệp mà mình đánh giá cái tiềm năng nó rất là tốt, tiềm năng nó rất là lớn về các cái về à, quỹ đất, đấy, về ưu thế doanh nghiệp thì hôm nay ờ, cái doanh nghiệp chúng ta cùng phân tích đó là uh, ờ, VGC Viglacera và mình tin rằng ờ, đối với các, các anh chị nhà đầu tư ở đây thì không không có thể, mình tin chắc là không ai lạ gì cái tên Viglacera này và trước khi bắt đầu vào cái video phân video thì mong rằng mỗi khán giả mà xem video này hôm nay của mình thì cho mình một lượt subscribe để ủng hộ kênh để mình có thêm động lực để ra những video về phân tích doanh nghiệp để anh chị có thêm ờ, các cái thông tin để tham khảo ha rồi thì ờ, chính là giờ hôm nay chúng ta đi cùng phân tích về Viracera. thì ờ, Viracera trước đây nó là một ừ, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ thuộc bộ công thương và cái sản phẩm mà gây ấn tượng trong gây tác động trong trí nhớ của người tiêu dùng nhiều nhất chính là gạch gạch lát nền thì cái giai đoạn mà trước đây á, khi mà chưa có ra đoạn gạch lát nền á, à, thì ờ, cái nền nhà các nền các cái công trình công trình của chúng ta hầu hết á, là nền xi măng hoặc là nền đất đấy thì sau này tân tiến hơn một chút á, thì các à, điều kiện ờ, kinh tế có điều kiện hơn thì ở các vùng nông thôn như mình là mình dân xuất xuất thân là dân nông thôn đó, cho nên là sau này có điều kiện đó thì khi mà xây nhà thay vì trắng nền bằng xi măng thì đã uh, ốp bằng gạch và cái thương hiệu mà quốc dân lúc đó là sử dụng nhiều nhất chính là về của Viglacera và, và trong trong cái tâm trí của mình ngày xưa thì mình cũng không biết là Viglacera là công ty nào và mình đoán là nghe cái tên này mình đoán là chắc là nước ngoài đấy cho nên mình nghĩ chắc là nước ngoài chắc gạch tốt đồ tốt nhưng mà không phải sau này sau này bắt đầu khi vào uh, lớn lên một chút đó ạ mình vào thị trường phân tích thị trường mình biết là Vietcetera nó là một doanh nghiệp nhà nước mà uh, một doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà chất lượng của, về sản phẩm của họ cũng rất là tốt cực kỳ tốt luôn cái sản các cái sản phẩm uh, đối của Vietcetera bán trên thị trường á nó thuộc hàng một khúc uh, gạch cao cấp các bạn đây thì đây là phân tích sơ lược qua về công ty tổng công ty Vigracera ha thì uh, Vigracera tiền thân là công ty gạch ngói thành xứ xây dựng ra đời trên cơ sở sắp nhập là các nhà máy xí nghiệp sản xuất gạch ngói đất sạch nung với công nghệ lạc hậu ờ, về thiết bị và chắp vá thì à, trải qua nhiều thăng trầm à, rồi cải cách thay đổi các cái công nghệ à, thay đổi cách làm thì Vinera hôm nay ờ, đã trở thành một doanh nghiệp ừ, một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng bất động sản hàng đầu tại Việt Nam tên mọi tên uh, khắp uh, ở Việt Nam này và các sản phẩm của Vinera sẽ ra xuất xứ đi rất là nhiều nước trên thế giới sang châu Âu sang Mỹ và à, sang Trung Quốc vân vân và mây mây thì lĩnh vực hoạt động của Sara bao gồm là sản xuất vật liệu xây dựng này sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vật liệu xây dựng bao gồm gì kính xây dựng ốp lát thiết bị vệ sinh vòi sen gạch đất gạch ngói đất sét nung và vật liệu không nung đấy thì à, tí gạch ốp lát thì cái gạch sản phẩm của gạch ốp lát thì mình nhìn mình tin là nó đã đi vào lòng người dân rồi đúng không ạ chúng ta không ai lại gì và sau này thì Villasera nó mở rộng thêm các cái mạng kinh doanh khác như và đầu tư khác như là kinh doanh bất động sản này bất động sản à, khu đô thị đô thị và nhà ở này khu công nghiệp này khu tâm thương mại và văn phòng cho thuê thì tập trung chủ yếu là khu đô thị và nhà à, bất động sản khu công nghiệp còn à, đô thị và nhà ở thì ít hơn trung tâm thương mại thì chỉ một số thôi đây là các cái sản phẩm uh, về uh, vật liệu xây dựng như như là kính xây dựng này gạch ốp lát này đúng không? thiết bị vỏ vệ sinh này gạch đất sét nung này tấm panel gạch bê tông khí ấy, tức là sản phẩm đất không nung ấy. không nung thì hấp thôi hấp đấy và các cái công trình à, các cái đối tác của Vigracera là các cái tập đoàn các công ty lớn ở trên khắp trải dài khắp ở Việt Nam mình à, Rồi, đây là bắt đầu về khu công nghiệp của Vigracera thì ờ, ở trên với 20 năm mà kinh nghiệm thì Vigracera đã thành trở thành một trong doanh nghiệp mà triển khai khu công nghiệp tập trung ở phía Bắc đó là loanh quanh Hà Nội như là Bắc Ninh này Hưng Yên này Đồng à, gì nữa à, Thái Bình Hà Nam Phú Thọ à, vân vân và vậy như là tất cả à, các khu công nghiệp này thì tập trung uh, xung quanh hai thành phố lớn đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Đấy. và cái diện tích nó rất là lớn và ngoài ra thì Villa Serra còn có một khu công nghiệp ở uh, Cuba tổng quy mô hơn 4.000 hecta thu hút hơn 300 nhà đầu tư trên khắp thế giới vào uh, kinh doanh ở đây uh, về thuê thuê văn thuê mặt bằng ở đây Đến cho tới nay thì Vinglacera đã có 11 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và trong đó có 10 khu công nghiệp tại Việt Nam và một khu công nghiệp tại uh, uh, cầu Cuba. Đấy. <coughs> Cái ngành nghề thứ hai tức, là, tiếp theo là khu đô thị và nhà ở. Thì chủ yếu về cái ngành khu đô thị nhà ở thì tập trung là dành cho người có thu nhập thấp nhưng mà chủ yếu là cái cái phân khúc này á vì là vì là sẽ ra phát triển để dành cho cán bộ công nhân viên của ờ, tổng công ty ưu tiên cho cán bộ công công nhân viên tổng công ty trước đúng không ạ tức là à, trong quá trình ờ, cán bộ công nhân viên mà làm việc làm việc và cống hiến ở vì là Viglacera thì tổng công ty sẽ dành được những ưu đại cho cán bộ và công nhân viên và có nhu cầu mua nhà ở thì được được được có thể có những ưu tiên trước đó về uh, tiến độ thanh toán hay là về uh, nói chung là được ưu tiên hơn rồi thì uh, những cái những cái giải pháp đồng bộ như vậy thì để cho người lao động người ta yên tâm làm việc và sản xuất và cống hiến cho doanh nghiệp thì uh, khi mà làm cái khu đô thị nhà ở này á, thì đều uh, công ty đều chú ý đến các cái mạch cảnh quan về tiện ích như là công viên cây xanh hay là đường xá điện đường đường trạm vân vân vân và vân vân đấy, các cái khu công nghiệp à, các cái siêu thị nhà ở tiện ích xung quanh đấy, đi kèm với ờ, đi kèm với cái dịch vụ à, chủ tịch của hiện tại của ông Nguyễn Ba chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại của ông của Vig của Viglacera là ông Nguyễn Văn Tuấn đấy thì ông Tuấn đồng thời là tổng giám đốc của của, ờ, của tập đoàn Galex G mã cổ phiếu là GEX đấy và hầu hết ban đánh ra trong ban ờ, hội đồng quản trị hiện tại đều là uh, là những người mà có chân trong hội đồng quản trị của GEX hiện tại như ông Nguyễn Anh Tuấn này tổng giám đốc rồi ông Nguyễn Trọng Hiền ông Trần Ngọc Anh đều là người uh, có cổ phần hoặc là có liên quan đến uh, GEX đây đây là bằng uh, báo cáo tài chính tóm tắt thì hiện tại quý 2 năm 2022 được đưa ra thì các bạn biết là doanh thu và bán hàng của Villasera năm nay á, là vượt hơn năm ngoái rất là nhiều tức là về năm ngoái doanh thu thuần về năm ngoái á, tức là quý 2 2021 là khoảng gần 3.000 tỷ nhưng quý 2 2022 này á, là lên 4.268 à, tỷ 4.268 tỷ tức là vượt rất là ờ, nhiều lần và cái cái cái doanh thu cái doanh thu và cái lợi nhuận này á, nó lại đều tăng tương ứng giống như năm ngoái thì cái lợi nhuận hoạt động kinh doanh nó chỉ khoảng 431 tỷ nhưng mà năm nay nó lên gấp đôi nó tăng gấp đôi tức là lên 842 tỷ tức là tức là các bạn các bạn biết là một doanh nghiệp mà trong vòng một năm mà nó lớn gấp đôi so năm ngoái cái doanh thu nó lớn gấp đôi với năm ngoái là các bạn biết hiểu nó nó nhiều cỡ nào rồi đó đây chúng ta ờ, sẽ đi qua cái quý 1 của 2021 và quý 1 2020 ha rồi cái tổng lợi nhuận kế toán được thuế là 439 tỷ đồng ở ờ, quý 1 2021 ở quý 2 2021 và đến hiện tại là quý 2 20 mà là 843 tỷ đồng tức là nó gần tăng tương ứng như vậy tăng gấp đôi và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 336 tỷ đồng ở năm 2021 và hiện tại là tăng lên 664 tỷ đồng là gần như tăng gấp đôi vậy đó gần như tăng gấp đôi đúng không ạ tăng uh, ờ, 900 mấy chục phần trăm đó đấy cái tổng tài sản tăng uh, khoảng uh, ờ, 20 lần ở ờ, uh, khoảng 20 phần trăm tổng tài sản tăng 20 phần trăm đấy tài sản dài hạn uh, cũng tăng uh, cũng tương ứng như vậy đó qua đây coi các anh chị nhìn thấy là cái, cái doanh nghiệp này nó nó tốt nó, nó như thế nào đúng không doanh nghiệp này là một cái doanh nghiệp mà tăng trưởng rất là tốt về cả biên về biên lợi nhuận và về cơ bản cái doanh thu từ các cái khu công nghiệp à, các bạn biết là à, ở trong Nam ấy, thì các cái khu công nghiệp ấy, thì tập trung nó tập trung là gì à, ở à, Đồng Nai ở Đồng Nai Bình Dương Vũng Tàu còn ở Hà Nội ấy, thì nó tập trung quanh quanh các cái tỉnh ở phía à, gần xung quanh các cái tỉnh xung quanh Hà Nội, Hà Nội ấy, như Bắc Ninh rồi à, Bắc Ninh này à, rồi à, Hưng Yên này đấy Bắc Ninh Hưng Yên này các bạn biết rồi đó mình không phải nói nhiều đúng không ạ rồi uh, Quảng Ninh Đấy, các cái tỉnh mà nó có thuộc vị trí thuận lợi để về cái giao thương tiếp theo là về cái câu chuyện về là thâu ở à, uh, à, á, bị thâu tóm bởi Galex thì thì uh, cuối uh, cuối tháng tháng 3 2019 là cũng gần đây thôi đúng không ạ thì có thông tin là Bộ Xây dựng là chào bán cổ phần của uh, công ty cổ phần tập đoàn uh, uh, của tổng công ty Viglacera tức là bộ bộ bộ, bộ xây dựng là thoái vốn khỏi Viglacera thì trước khi thoái vốn đó, thì uh, ghế cũng có đánh giá về các cái tiềm năng của doanh nghiệp rồi thì trước khi thoái vốn thì GX đã đúng có cổ phần ở trong đây là khoảng gần 10% tức là 9, cụ thể là 98% vốn điều lệ của Viglacera thì trong trong cái phiên mà đấu giá này á, thì 64 triệu cổ phiếu VGC nên tổng số là 69 triệu cổ phiếu được bán tại đợt đấu giá này và có 3 đơn vị tổ chức à, 3 đơn vị tổ chức đã tham gia cùng tham gia à, đấu giá này cùng tham gia được đấu giá này và à, trong đó có hai đơn vị là của GX có hai đơn vị trực thuộc GX và sau phiên đấu giá này thì à, GLX đã nâng cái tỷ lệ sở hữu lên 24,96% vốn điều lệ uh, của Viglacera và với giá mà được bỏ thầu ờ, ba cuối cùng ba đơn vị này là khoảng giá 23.3 23.3 tức là 23.300 đồng á và đến tháng 10 2020 á thì Galaxy tiếp tục thực hiện mua trả mua công khai cổ phiếu GVGC nâng tỷ lệ sở hữu của phần tẩy VG là xe ra lên 46,06% vốn điều lệ của VGC đấy thì uh, trong đại hội cổ đông của uh, à, Galex trước đó thì ông Nguyễn Văn Tuấn có cam kết với cổ đông rằng uh, sẽ thâu tóm VGC và đưa VGC trở thành công ty con của Galex Và tiếp tục là trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 2021 thì Galex và các đơn vị thành viên thực hiện giao dịch trên thị trường và các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài có sàn giao dịch chứng khoán đã nâng tỷ lệ lên lên sở hữu phần trăm qua tại VGC tức là à, qua bán thì à, đồng thời thì xác nhận xác nhận rằng VGC đó là công ty con của Galex tức là Galex đã sở hữu hơn 50% đồng, cũng đồng thời như đó à, tiếp đó thì là hàng loạt thông tin hàng loạt các cái ban lãnh đạo của VGC đồng loạt thoái vốn từ đầu năm 2021 Ví dụ như ông Hoàng Kim Bồng này, phó tổng giám đốc đã bán bớt 50.000 cổ phiếu VGC trong thời gian từ 14 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 hay là ông Nguyễn Anh Tuấn phó tổng giám đốc cũng đăng ký bán toàn bộ 220.000 cổ phiếu của VGC này bà thì Trần Thị Bình Loan bán giám đốc tài chính kế toán này, đã bán 207.000 cổ phiếu 207.100 cổ phiếu VGC sở hữu này ông Ngô Trọng Toán cũng vậy bán kế toán được bán uh, hết 72.000 cổ phiếu VGC Ông Luyện Công Minh cũng bán à, phó chủ tịch hội đồng quản trị của VG là sẽ à, cũng là bán ra 409 trăm cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ trăm còn phần trăm vốn điều lệ từ ngày 8 tháng 2 đến 8 tháng 3. Đấy. Và ông Trần Ngọc Anh, phó tổng giám đốc cũng bán hết 501.900 à, cổ phiếu từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4. Thì các bạn biết là cái việc mà thoái vốn này á thì có được thỏa thuận trước tức là mình nghĩ chắc chắn rằng là GX ấy đã liên hệ với các cổ đông của Vigracera này và thỏa thuận trực tiếp giá với giá rồi và cái việc công việc mà đăng cái thông báo bán này á như là cái việc hợp thức hóa tức là trao tay gọi là cái gọi là thỏa thuận mà bán theo hình thức thỏa thuận thỏa thuận trước qua thị trường Đấy. và ờ, cái người mua là chủ yếu là GX, ờ, GLX tập đoàn GLX thu gom lại thôi và các cái vị ờ, bán lãnh đạo này mình cái phần cổ phiếu của họ mua là một phần kết hợp với được thượng đã được chia tách đấy rồi buộc uh, à, mua với giá ưu đại nữa cho nên là họ mới sở hữu được lượng lượng cổ phần lớn như vậy Vigla sẽ ra là họ còn ngoài các cái khu công nghiệp có dự án khu công nghiệp như họ còn có các cái khu đồ dự án ờ, bất động sản thương mại như tòa nhà 17 tầng Villa hiện tại này, nhà ở xã hội này, cho thuê nhiều ở xã hội để cho thuê từ D15 D16 xã Gia Lâm Hà Nội này, dự dạ, án số 671 Hoàng Văn Thám khu đô thị Đặng Sáng này ở ờ, ngã sau Bắc Ninh giai đoạn 1 nhà thấp tầng Đại bộ này nhà thấp tầng ở Tây bộ này nhà OCT2 ở Xuân Phương theo tính của ờ, Galex thì nguyên giá trị bất động sản tính ngày 30 tháng 6 2021 đó, bao gồm các bất động sản đã khấu hao hết nhưng vẫn cần giá trị cho thuê lên 4.500 tỷ đồng đấy 4.500 tỷ đồng thì các bạn biết là như vậy thì uh, à, Galex ngoài việc nhắm trúng đến uh, à, cái tiềm năng của doanh nghiệp còn nhắm trúng đến các cái quỹ đất các cái giá trị tài sản của đối với BGC đúng không ạ tại vì uh, bản chất của uh, Galex uh, là cũng uh, là một cái công ty holding thôi người ta muốn thâu tóm các cái doanh nghiệp tốt làm ăn sinh ra lời nhiều lợi nhuận và uh, có giá thị trường đủ tốt để họ quan tâm đúng không không muốn mua các cái doanh nghiệp rượu rạng và ngoài ra thì ờ, VGC còn sở hữu rất là nhiều quỹ đất nên nó hàng ngàn hecta và các cái tại các khu công nghiệp tắc có vị trí đắc địa và gần trung tâm Hà Nội đấy và dư luận cho rằng là sở, sở hữu mà Gedex muốn rốt ráo thâu tóm tổng công ty Vigracera là không phải vì doanh nghiệp này nằm top những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thiết bị vệ sinh hàng đầu ở nước ta mà còn là vì Vigracera sở hữu hàng nghìn hecta đất vàng ở khu công nghiệp để dự án ở khu đô thị nằm ở rải rác các tỉnh thành phố mới chính là điều người ta nhắm tới đúng không ạ thì những cái dư luận là dư luận thôi nhưng mà thực tế nó cũng có một phần đúng là như vậy đúng không ạ mua tài sản mà tại vì à, khi mà lúc bán à, với doanh nghiệp nhà nước như vậy thì mình thấy cái giá này đối với tiềm năng của nó thì nó còn rất là rẻ rất là rẻ và đối với cổ phần của Vigla Serra từ à, năm 2019 đến nay thì uh, à, GX chỉ có mua vào và chưa bao giờ chưa bao giờ có thông tin bán ra bất cứ một cổ phiếu nào cả đây thì à, ở tại cái biểu đồ này các bạn có thể thấy được là uh, cái ở đây các bạn thấy được cái biểu đồ này là có 10 khu công nghiệp 10 khu công nghiệp uh, ở phía Bắc nhưng mà phía Nam này vì là Sera vẫn có nha đây Hồ Chí Minh có này ờ, <coughs> Phú Thọ Phú Thọ là có khu công nghiệp và Phú Hà IP với 356 hecta à, tiếp theo là ở Yên Phong 219 hecta à, ở tại tỉnh Bắc Ninh nhá là có Yên Phong này Yên Phong 1 à, Yên Phong 1 à, Yên Phong IP là 500 658 hecta Yên Phong 2 là 350 hecta Yên Phong 2C à, IP là 219 hecta đấy ở Thuận Thành 1 à, là 250 hecta rồi ở Yên Mỹ một à, Yên Mỹ IP là 280 hecta ở Hà Nam thì có Yên Đồng Văn 4 IP là 600 hecta ở Đông Mai là 317 hecta ở Tiền Hải Thái Bình là 466 hecta rồi ở Hải Yến là gì 182 hecta ở Phong Điền Huế thì có 284 hecta đấy và các cái các cái các cái khu vực công nghiệp này được với quy mô rất là tốt đúng không ạ đẹp hạ tầng xong rồi và hiện tại đang khai thác đang khai thác đấy và khi mà Galex mua vào Vigracera là có dòng tiền ngay cũng không vậy uh, ờ, chờ đợi quá trình đầu tư hay là tái đầu tư hay là uh, uh, chờ đợi quá trình chờ đợi đúng không ạ các bạn biết là trước đây Vigracera là nó là một doanh nghiệp nhà nước cho nên cái việc mà xin các cái quỹ đất uh, xin các dự án để làm nó khá là dễ và cái tiềm năng các cái dự án sau này hiện tại các đối tác uh, của có có quan vì là Sera có các quan hệ với các cái các cái cơ, cơ quan chức năng á nó rất thuận tiện để việc nếu mà xin ờ, mở rộng các cái bất động sản công nghiệp á nó rất là tốt tiếp theo chúng ta đi đến cái, biểu đồ cổ phiếu của BGC ha thì ờ, đợt các bạn thấy là VGC hiện tại á, nó đang ờ, là một cái cổ phiếu nó đang ở đỉnh đỉnh của mọi thời đại của nó và đợt tháng tư á thì VGC cũng có điều chỉnh theo thị trường này nhưng mà nó là một cái cổ phiếu nó hồi phục nó hồi phục nó hồi phục trước thị trường và và đang đi lên để à, để mình bật thêm một cái trạng VGC thì nó đi theo thị trường các bạn ơi khi mà thị trường rơi thì nó vẫn rơi và thị trường tạo đáy thì nó cũng tạo đáy và thị trường hồi phục thì đường hồi phục của nó thì nó cũng hồi phục theo và nó đi lên này trong khi thị trường tiếp tiếp, tiếp tục điều chỉnh đó nó đi lên trong thị trường tiếp tục điều chỉnh này và pha rơi thị trường đợt vừa rồi á nó cũng rơi theo nhưng mà nó rơi ít hơn các bạn mà nó đang tiến đến mục đỉnh của nó trong khi thị trường đang đang dò đáy đang dò đáy và vì là xe ra hiện tại nó đang đến tiếp tiếp cận mục đỉnh của nó và các bạn biết hiện tại là cái cái lợi nhuận quý 2 quý 2 năm nay của BGC rất là đột biến đóng góp rất là lớn vào trong doanh thu vì của BGC thì anh chị nào mà mua được VGC vào à, à, nhịp hồi phục vừa rồi á nhịp hồi phục vừa rồi đến nay thì đã x2 tài khoản rồi tức là khoảng giá mình lấy là giá khoảng 32 đi ha hiện tại là giá 64 mình đây giá 30 64 là nhân đôi tài khoản trong khi trong ca trong khi hiện tại các thị trường là các nhà đầu tư đều thua lỗ cả mà trong khi VGC nó tăng gấp đôi thì các bạn biết là cái quy mô cái cái doanh nghiệp đó như thế nào đúng không ạ nó cực kỳ tốt video này mình xin kết thúc tại đây còn à, anh chị nào mà có các cái đóng góp gì xin bình luận ở dưới, ở ờ, dưới video nào dưới ở dưới video này và các anh chị mà có muốn mình làm à, tìm hiểu phân tích về doanh nghiệp nào á thì cứ comment ở dưới cái comment ở dưới cái, cái phần comment ha mình sẽ ờ, giúp anh chị